Quay trở lại với nội dung mà từ đầu chương trình chúng tôi đã nhắc tới. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nghiêm ngặt, trong đó có việc hạn chế tập trung đông người. Tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn có không ít người bỏ ngoài tai khuyến cáo tụ tập cờ bạc cá độ bất chấp quy định của pháp luật và nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng khi bình thường không có dịch mà chúng ta đánh bài thì đánh bài đánh bạc thì đã là những cái cái vi phạm những cái quy định của ờ, nhà nước rồi quy định của chính quyền và đã phải chịu những cái trách nhiệm hình sự trong cái việc đánh bài đánh bạc này nhưng mà trong cái mùa dịch này chúng ta này đánh bài đánh bạc thì chúng ta lại vi phạm những cái điều quy định của cái việc chống dịch đó là cấm tụ tập đông người rồi cấm tiếp xúc ừ, gần và tôi nghĩ đây là một cái nguy cơ mà có khi chúng ta phải tìm cách ừ, hạn chế hoặc giảm bớt tôi cho rằng đánh bạc nói chung và những hành vi khác như cá đồ này lô đề này đua ngựa này thì đều nó tôi cho rằng nó cũng giống như là những cái loại tội phạm về ma túy tức là những cái loại tội phạm đến để lại hậu quả cho gia đình và xã hội rất lớn là nguyên nhân dẫn tới cho những cái hành vi trộm cắp cướp giật ly hôn mâu thuẫn trong gia đình đó là vấn đề là những cái hậu quả lớn cho xã hội trong đó cái chính đó là gây mất an ninh trật tự xã hội không chỉ tổ chức cờ bạc đá gà thông thường mà hiện nay các con bạc còn tổ chức cờ bạc một cách quy mô lên đến hàng ngàn tỷ đồng liên tiếp những ngày qua lực lượng chức năng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc khủng ngày 13 tháng 6 Đường dây cá độ bóng đá hơn 1.500 tỷ đồng do một đối tượng quê Nam Định cầm đầu đã bị triệt xóa. Hoạt động của băng nhóm này chủ yếu ở khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Nhóm này tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến từ giữa năm 2019. Thời điểm giải du lịch châu Âu diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh. Nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm. Ngày 16 tháng 6, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an đã vây bắt 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội. Được biết, từ tháng 11 năm 2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 6, một đường dây cá độ bóng đá lên tới 20 tỷ đồng trên một trận cũng được triệt xóa tại Thừa Thiên Huế. Điều đáng nói, thời điểm lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, có tới 18 đối tượng đang tụ tập tổ chức đánh bạc bất chấp quy định phòng dịch có thể thấy, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô, tổ chức và sử dụng phương tiện là mạng máy tính với số tiền lớn như trên không chỉ vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng mà còn vi phạm quy định phòng chống dịch. Hiện nay thì ờ, đối với tội đánh bạc thì có hai ờ, hai khung tức là khung một là từ ba sáu tháng tới 3 năm và khung hai nếu mà có những hành vi như là sử dụng mạng máy tính này, ờ, công nghệ này hoặc là các mạng điện tử khác để chơi cá độ hoặc là chơi đua ngựa thì đối với đây gọi là sử dụng mạng công nghệ thì cái chế tài nó mạnh hơn tức là cái mức xử phạt ở đây có thể là từ 3 năm tới 7 năm tù có thể thấy trong khi cả nước đang ra sức chống dịch liên minh chức năng đang tập trung phòng chống dịch để đánh bại. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành động đáng lên án. Xem thường sự an toàn của bản thân và mọi người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Như vậy, cái đối tượng này không chỉ phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà còn đang vi phạm quy định phòng chống dịch cần phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật thực tế cho thấy nạn cờ bạc cá độ bóng đá nhất là vào các mùa giải lớn như là một vấn nạn đến hẹn lại lên để nhức nhối hệ lụy từ cờ bạc cá độ thì có rất nhiều không chỉ gây kiệt quệ tài chính nợ nần chồng chất gia đình bất hòa mà còn là nguồn cơn sản sinh ra nhiều loại tội phạm và trộm cắp cướp giật chính là một trong số đó trộm chó bẻ khóa trộm xe xin thói cây giật điện thoại thậm chí trộm tài sản tại nơi làm việc chỉ trong thời gian ngắn gần đây, đặc biệt là những ngày diễn ra các trận bóng đá, hàng loạt vụ trộm cắp cướp giật đã xảy ra trong ờ, quá trình hành nghề của tôi thì khi ờ, tôi thấy những cái tai ương như dịch bệnh này hoặc là những cái mùa bóng đá thì thường những hành vi trộm cắp cướp giật thì nó xảy ra nhiều hơn nhiều đối tượng là ờ, không có công an việc làm và ngày chỉ ngủ và đêm là đi trộm cắp hoặc là đi cướp giật ngoài ra có nhiều đối tượng khác là sử dụng ma túy đá và ngày vụ đêm cũng đi trộm cắp và họ không những người không có công ăn việc làm thì mới thực hiện những cái hành vi trộm cắp hoặc cướp giật theo các chuyên gia hiện nay mặc dù đang trong giai đoạn dịch bệnh phải giãn cách xã hội nhưng cũng vì thế mà tình trạng thất nghiệp giảm thu nhập tăng cao bên cạnh đó vì có nhiều thời gian nhàn rỗi khiến nhiều người dễ lún sâu vào tị nạn cờ bạc càng dễ dẫn tới túng quẩn từ đó nảy sinh tình trạng phạm tội trong đó trộm cắp cướp giật để có tiền tiêu xài diễn ra thường xuyên hơn có thể thấy tệ nạn cờ bạc cá độ và các hành vi vi phạm khác đang có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau vì cờ bạc cá độ mà dây tín dụng đen nợ nần trồng chất mất khả năng chi trả sinh ra phạm pháp đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai có máu đỏ đen muốn giờ nhanh bằng con đường của bạn bởi vì dù lý do gì thì hành vi trộm cắp cướp giật đều sẽ bị pháp luật trừng trị như mình cờ bạc mà nói đến cờ bạc mà người ta chỉ nói thua bạc cờ bạc rồi là gá bạc rồi là ít khi nghe thấy thắng cờ bạc nữa và cái chuyện thua cờ bạc thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy hệ quả đó là phải tìm cách để trả những cái trận thua bạc như vậy mà không có tiền không có đồ thì nó sẽ dẫn đến một cái rất là cũng rất là logic rất là hợp lý thôi đó là phải tìm cách để mà trả bạc thì đó là sinh ra cái việc đi ăn cắp ăn trộm ăn cướp đầu tiên thì có thể ừ, lấy của gia đình của cha mẹ của người thân rồi sau đó là của hàng xóm rồi những người quen biết lừa đảo những cái người quen biết về hàng xóm rồi đi xa hơn nữa thì đó là uh, đi ăn trộm ăn cắp rồi ra ngoài đời cướp rồi thì cái hệ lụy của cờ bạc thì bao đời nay người ta cũng đã nói rồi mà nhất là trong cái mùa dịch ừ, covid như này thì cái mức độ và cái nguy cơ rồi những cái hành vi như vậy nó càng uh, nặng hơn cho nên tôi nghĩ đây là một cái hệ lụy khó tránh khỏi cho cái việc uh, cờ bạc cùng với trộm cắp hiện nay trong xã hội và trong mùa dịch hiện nay đối với tội uh, trộm cắp tài sản thì pháp luật đã quy định rất là rõ tức là những người mà uh, đã có hành vi trộm cắp tài sản mà từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể là bị xử lý về mặt hình sự rồi và tùy uh, việc anh có hành vi trộm cắp số tiền bao nhiêu thì có thể bị chịu một cái mức án tương ứng với cái hành vi đó chẳng hạn như à, nếu anh có hành vi trộm cắp từ 500 triệu trở lên thì cái mức phạt có thể là tới là 20 năm tù hiện tại bên cạnh dòng loại quân Cup đang diễn ra giải bóng đá châu Âu, châu Mỹ đây đều là các giải đấu không chỉ thu hút người hâm mộ yêu môn thể thao vua mà còn là điều kiện cho các hoạt động cờ bạc, cá độ, núp bóng diễn ra. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý, triệt xóa các đường dây cờ bạc, cá độ để diệt tận gốc những tệ nạn gây bức xúc trong cộng đồng xã hội. Các cơ quan chức năng nhận định trong thời gian diễn ra các mùa giải bóng đá này, tình hình tội phạm trộm cắp cướp giật sẽ có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn phức tạp và khó lường. Vì vậy, bên cạnh việc tham gia lực lượng phối hợp liên ngành, cơ quan chức năng cần tăng cường lực lượng tuần tra tại các điểm nóng, đặc biệt là vào ban đêm để chủ động ngăn chặn tội phạm lộng hành trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như tội phạm bắt nguồn từ việc tổ chức cờ bạc, cá độ bóng đá. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới vào lúc 11 giờ thứ bảy trên kênh HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu quý vị có phản ánh gì, hãy alo cho tôi theo số điện thoại đường dây nóng 0707 080 119. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với tất cả quý vị trong mọi vấn đề của cuộc sống. Xin chào và hãy chờ đợi câu chuyện của Mr. Cảnh báo tuần sau.